À, ờ, Dương Nguyễn xin ờ, chào cả nhà nha Hôm nay thì ờ, mình với lại thằng em của mình là đến ngay cái trại dê ở trong đây Để mà mình bắt một con dê Chút nữa mình về tụi mình sẽ mần Đó Hôm nay là chúng ta sẽ cùng Dương Nguyễn giao lưu nha Nhậu Đó, thịt dê Rồi bây giờ bắt đầu mình vô đây Đây là trại dê nằm ở trên ngay chỗ Bình Minh nha mọi người Bình Minh thành phố Tây Ninh Đi bên đây nè Huệ ơi Ờ, xe mình đậu ngoài rồi tại chỗ này cái đường nó lúng quá vô không có được mấy bạn đường lúng quá mình đang chờ xe vô rước à, trong đây thì ờ, giá dê bán cũng rẻ lắm mọi người uh, tính ra quy ra khoảng trăm ngàn ký á. còn còn trước đây thì bao nhiêu tiền ký thì mình không biết đi bộ khoảng cây số luôn á mấy bạn đi bộ phê luôn cuối cùng thì mình cũng ờ, đến cái ờ, trại dê rồi đây đây đây đây, đây, đây, đây bên trái đây nguyên cái trại nè để coi coi chú gì ờ, bắt con dê gì anh rồi ủa là nhiều chuồng gì hay có chuồng này gì đây nè nó quá trời dê luôn nè mấy bạn à, đây là bạn vi phạm nè chút nữa bạn này sẽ uh, mần thạch <laughs> cho mấy bạn coi à, kinh dị lắm bạn này coi chứ ghê lắm <laughs> cái gì bạn này cũng là nè con Dễ hiện ha. Dễ hiền. Đó con đó đó hai con này nè. À chỉ kìa đúng rồi coi cái gì chỉ cho kìa đâu mà em thì ông bán hai này nè con trắng với con kia mấy con kiến còn nhỏ phải không hay sao không ừ. hẹn ha mua con về nuôi vui quá à. mua con về sau hè nuôi chị không chịu không thôi nuôi không không chịu hả nặng đâu nặng tối vô giỡn vui lắm hả vui có dê con không dê con kìa kìa có dê con kìa cho khôi nó coi kìa dê con kìa màu trắng kìa đẹp quá à, dê con nè gì chú gì chấm trắng này thấy mẹ rồi đây ờ, con nào cũng được hết luôn á hả cái không có bán cái để làm giống không anh cái để làm giống chứ bán gì ủa rồi sao mình chở mày bỏ bao đó bỏ bao rồi ờ, mình dục vô làm sao á hả ừ. nó đâu có không có sao tôi còn mang từ đất đất rồi dạ trắng rồi dạ trắng đi trời ơi trời ơi nó mạnh kìa đây ờ, bạn Di đang à, sắc tỏi với lại hành để chuẩn bị ờ, ốp ốp xả ốp xả không sao không sao không sao cãi nó <laughs> đó bên đây có xả sẵn rồi lát nữa là tụi mình ốp xả nó nha hiện tại con dê nó được cho uống hai xì rượu xỉn rồi mấy bạn chung nó hơi xỉn xỉn này gà gà gà gà, gà kiển gà kiển à, bạn Di có sở thích nuôi gà nữa nè mấy bạn này mày nuôi hả bác nuôi à, Di bên đây có uh, à, 8 cái hầm <laughs> hầm rượu nè mấy bạn rượu nữ nhi hồng chôn dưới đất hả đó, này à, ở nhà của bạn Di có đủ đồ hết trơn có rượu ngâm luôn đánh hút sinh rồi phải vậy này ấy là đây lên kìa ờ, có nhát không đập là không đông nhiều quá này là dê đực nha mấy bạn ủa cái trứng giái đâu gì ủa sao không có ba lớn gì vậy nãy, ờ, nó bự lắm mình thui nó săn hoàng vậy đó ừ ô, giá dê săn nè mấy bạn à, <laughs> có ai xin trứng nào về để có ai xin trứng nào về để uh, gì uh, kêu là cái gì ta uh, ăn cho nó bổ ngâm rượu ngọc dương <laughs> ăn trứng bổ trứng nha mấy bạn ơi cái này là tại vì mình uh, lấy cái uh, cái đồ thui của ổ cái đồ, cái đồ thui của uh, ga mini lấy dao kẹo ăn đi không phất luôn thì chỉ chặt ra cái máu không <laughs> giờ lấy dao xẻo ra cái máu không chỉ chính bên ngoài thôi nha bên trong chưa chín đâu à, phải lấy xả trà để cho nó thơm ha mấy bạn cho da lông được thơm nó không có bị hôi cái này là công đoạn quan trọng nè người ta nói là con dê nó hay bị hôi đồ đó ha mặn này bao hôi luôn Dạ. về đực đàng hoàng không hôi ừ má con kinh không nổi luôn <laughs> nghe thơm xả quá cái đầu lát hầm lẩu hay gì vậy gì <laughs> nè cái lỗ tai dê nè để vô cái quéo như con mực giống khuôn mặt con hơn đây có cái lỗ tai trắng chín liền luôn á hay gì lỗ tai lỗ quá chín liền luôn mày ừ mấy bạn coi xong mà mốt ai thèm thèm á thì ờ, đặt dê về tự xử ha con này thì ờ, tụi mình mua ờ, với giá là 3 triệu đồng nói chung là nay dịch cho nên cái ông ờ, lò dê ông cũng bớt giá nha chứ mình cũng không biết giá cả nó sẽ tăng giảm theo ờ, theo mùa <laughs> nay mùa dịch cho nên không ai ăn dê <laughs> ủa ế phù lên hồi nãy đâu phù chứ đốt quay qua đây nè quay cái đầu dê ở đây nè đó quay qua giùm ba nè cư thiệt chứ mà ấp xả xong rồi có cũng y như thịt heo chứ gì đó sau khi mình ờ, chặt xong hết rồi giờ mình ờ, tỏi tỏi với lại gì ạ tỏi tiêu đường một ngọt thôi y như thịt heo thôi y như nướng thịt heo vậy đó mày bỏ gì vô đây à, Di rồi mày nói cho tao biết Di <laughs> tiêu bột ngọt tiêu hào nước mắm hành xả ổi đó bỏ thiệt xả vô nữa nha mấy bạn nó mới thơm bá cháy luôn bá cháy bột chét bạn ơi bên đây ờ, thì uh, luộc hầm bỏ cháo vô đây không luộc sơ xong là mình à, khử tỏi hành rồi ha bỏ vô cái này lát nữa để dành à, nấu lẩu á mấy bạn chút nữa mình chấm chao ăn đây nữa nè ừ, cái nồi chà bá luôn nè thấy chưa mình đây nữa nè này là gì nè bộ đồ lòng hay gì à đây bộ đồ lòng nè bộ đồ lòng thì à, tụi mình à, à, luộc riêng tại vì mình sợ nó bị hôi á bên đây nó không có hôi nè bên đây mình phải luộc cho chín nó mới không hôi được nha rồi lát mình mới làm chung được À, bây giờ là bắt đầu mình đã không còn nghe mùi của con dê nữa mà mình chỉ nghe mùi thơm thơm nói chung bây giờ là bỏ cháy bùi chét mấy bạn ơi con dê đó đã nằm gọn trong cái nồi này đuôi móng hay gì nè con đuôi móng cu đồ đó Trời, xào nấu thơm chứ nãy khoảng à, mười mười lăm phút cái bắt đầu uh, mình uh, bỏ lên đây mình nướng luôn ha mấy bạn. À, cái này là mình để nướng, còn uh, cái bộ đồ lòng với lại cái bộ cái bộ sườn cốt lết nè là bạn Di bạn đó để nấu lẩu rồi còn dưới đây nướng ăn thấy bà nội luôn đó thang ờ, thang ờ, mình nhúng nó bắt mồi rồi đó đó bây giờ nó lên kìa thấy chưa nãy thì ờ, cũng còn được đùi đồ nữa nè mấy bạn nhưng mà ăn không nổi đó này là mình để dành nè thấy không ừ, bự lắm bây giờ thơm rồi đó giờ còn có cái thau không <laughs> quậy nó uống dê mất tiêu còn cái thau không thằng thằng, thằng khôi hình như nó đâu có biết ăn ờ, thịt dê đâu không ta vậy hồi nãy hồi chiều đứa nào nó không ăn à. <laughs> hồi chiều đứa nào nó không ăn ừ. ăn không sao hồi chiều con nói con không ăn thằng hưng ăn không hả no. Trời ngon Vậy là thằng Khôi nó không ăn đâu Nhớ nha Khôi nó không ăn dê à, à. Ăn nó bụng rồi, sáng giờ đâu có ăn gì đâu Ăn được cái đùi gà Thấp quá không ta Chắc ghê lên miếng hả bữa mặn vậy bữa bữa mặn à, là như mặn buổi sáng <laughs> tới tới trưa mới xong giờ bằng trưa tối hả rồi con thôi Thôi nghe nó ăn dê không giọt xuống ăn ngày đâu Bỏ xuống nha 7 giờ luôn không 7 giờ chưa được ăn Vậy mới vui mày Ừ mày ăn liền đâu có vui Đúng không Tận hưởng thành quả đi cái thằng cái thằng nhỏ đó nó hô nó không ăn mà giờ nó nó làm quá trời luôn kìa đó không ăn còn thằng này ăn không này ăn không thèm không nhìn hấp dẫn không nhìn hấp dẫn không hơn à. mà chiều nói thôi thấy ghê quá con không ăn đâu hả rồi giờ ăn không, không suy nghĩ lại coi suy nghĩ lại <laughs> không biết mà ủa y như cơm sườn luôn <laughs> có gì đây nha đây là nồi lẩu nè đó hồi nãy là luộc sơ trước xong rồi mới bỏ vô nước lẩu thì ăn nó sẽ thơm hơn ha xèo bậy nồi lẩu á lẩu dê đó nãy là luộc khử tỏi khử hành là hết luôn tôi, tôi chính sơ mới bỏ vô lẩu nó ăn nó ngon còn gặp mẹ tôi chắc mẹ tôi chơi nguyên cái thịt dê sống vô hồi ngủ hấp luôn cái này ấy như nước sông ngon ha hấp dẫn quá không biết cái nồi lẩu này bỏ gì lát nữa hỏi cô giờ chính rồi nè mấy bạn giờ là chúng ta đã có thể uh, tận hưởng rồi thịt dê thì nó cũng uh, giống giống như thịt bò cũng khá mau chín á Ê, hình như là cái cục này chính luôn rồi nè không ta chưa chưa chưa thêm miếng nữa đi còn ta thấy nè ừ, giống như bò vậy đó màu chính ghê lắm trời ơi chịu không nổi kìa chịu không nổi làm luôn nè làm luôn tại trận nè cắn luôn bài bản quá giờ nó mằn luôn tại chỗ rồi nè dở quá đây rồi cầm nó ăn không biết bạn ăn thử rồi con ăn con trải nghiệm coi ngon không coi chừng rớt cái răng ra đó ngon không ngon không đâu con nói cho mọi người nghe coi ngon không dạ đâu hả ngon dơ số 1 lên coi gãy răng nữa rồi cho mày sau khi ờ, bạn ấy tự mổ về bạn ấy tự mặn về bạn ấy tự ờ, tự thưởng thức luôn sở thích của bạn ấy là vậy đó mấy bạn đó giờ cho biết cảm nhận ăn nổi không <laughs> dê này thân thân dai mà thịt rất là ngọt nha nghe mùi dê không nghe mùi dê không đó bán lắm mấy bạn nè cái này là cái sườn cộng nè mấy mình uh, lấy để dành uh, nướng cảm nhận của con sao ăn ngon không mà đã không phê <laughs> ngon hơn ở tiệm không ngon hơn cái tiệm chắc luôn cái uh, cái này cái cộng cái hộp nó dính mà nó thơm mùi xả ngon nó ngọt thiệt ơi làm mình bằng chạy quá bây giờ nó tối luôn rồi nó đã ban ngày quay lên nhìn thật nó đỏ rực đẹp lắm đây đây đây đây đây đây lẩu đây lẩu đây Thấy chưa giống trong tiệm không đó cái giấy dê kìa đó cu dê về thon đó cu dê thon nè ý